Hello hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Liệu tất cả các anh chị và các bạn có muốn kiếm được 100% lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán không ạ? Ok, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta cách thức để chúng ta có thể kiếm được 100% lợi nhuận trong cái việc đầu tư tư chứng khoán một cách đơn giản và dễ dàng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái bí quyết cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta nâng cao hiệu suất đầu tư cũng như là giảm thiểu rủi ro một cách tốt nhất à, Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em khi tham gia vào thị trường thì điều đầu tiên chúng ta không biết là khi mà chúng ta mua thì không biết mua vào thời điểm nào hoặc là chúng ta có một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu đầu tư tăng trưởng hoặc là đầu tư giá trị chúng ta nghĩ là tốt khi chúng ta mua vào thì đợi rất lâu một hai năm thậm chí là nhiều năm cổ phiếu không lên khi mà cổ phiếu không lên thì thực, thực sự chúng ta rất là sót ruột đúng không ạ và sau khi mà sót ruột quá chúng ta không bán thì cổ phiếu giảm rất là mạnh sau đó thì chúng ta vừa bán ra thì cổ phiếu bắt đầu tăng ở đây không biết là có ai đã ở trạng thái như vậy không ạ và đặc biệt nữa là sau khi mà chúng ta bán xong nó tăng thì nó tăng rất là mạnh và chúng ta rất là tiếc và có một số trường hợp là tiếc quá chúng ta lại mua vào thì đúng nó là đỉnh và chúng ta thấy là cái chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào cả đúng không nhưng hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn bí quyết để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận 100% một năm một cách đơn giản và chúng ta không phải mất thời gian đợi chờ đúng không ạ không mất thời gian đợi chờ không mất chi phí cơ hội và đặc biệt là rủi ro ở mức là thấp khi mà rủi ro mức thấp và lợi nhuận cao thì có lẽ nghe thì có thể rất nhiều các anh các chị các bạn ở đây thấy là nó không được uh, nó vô lý đúng không ạ tuy nhiên thì chúng ta hãy theo dõi hết video này đúng không hãy theo dõi hết video này để các bạn sẽ thấy rằng là điều gì giúp cho chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán và đây là một trong những bí quyết cực kỳ quan trọng trước khi mà chúng ta có thể là nhà đầu tư thành công hoặc là nhà đầu tư có thể uh, chuyên nghiệp đầu tiên các bạn sẽ biết rằng là đây là một cái hệ thống phương pháp đầu tư của Wigorp à, Wigorp là một người mà sau quá trình phỏng vấn Guy các bạn là trong quá trình phỏng vấn Guillon à, xin lỗi ạ Liamore sau quá trình phỏng vấn Liamore Liamore là một người trong những thiên tài chứng khoán trước kia và bạn biết rằng là uh, ông phỏng vấn Liamore trong một thời gian dài và trong quá trình 6 năm ông nghiên cứu và tìm ra một cái hệ thống một cái quy luật đầu tư quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công đặc biệt là bên trong cổ phiếu nó có những cái điều gì để giúp cho cái cổ phiếu của chúng ta có thể tăng mạnh nhất và đó là những quy luật bạn nhớ cho dũng ba quy luật quy luật cung cầu là quy luật quan trọng nhất nó quan trọng đó là giá khối lượng hai yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất quy luật thứ hai là quy luật nhân quả tức là nguyên nhân kết quả để cho cổ phiếu có thể đi xa hơn hoặc là phân phối quy luật thứ ba là quy luật nỗ lực thành công tức là với cái việc nỗ lực với một cái lượng cổ phiếu nào đó để có thể giúp cổ phiếu tăng hoặc là uh, cổ phiếu không tăng và đây là một trong những cái ba quy luật cốt yếu trong phân tích kỹ thuật à, phần lớn các uh, phân tích kỹ thuật thì thông thường họ thiếu cái phần ba quy luật này và họ chủ yếu sử dụng cảm xúc tâm lý nhà đầu tư để kết luận là xu hướng của thị trường nó đi như thế nào điều đó nó cũng không sai nhưng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào giao dịch ngắn bởi vì trong quá trình giao dịch dài hạn thì thực sự nó sẽ không có hiệu quả và đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán thế đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây các bạn nếu những ai đã đọc và theo dõi VNA thì cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy rằng là nó không có gì là gì ạ à? không có gì là là là ờ, phức tạp với chúng ta nhưng tuy nhiên thì những bạn mới các bạn có thể hiểu rõ cho Dũng một chút đó là cái biểu đồ này à, chúng ta biết rằng là trong quá trình điều chỉnh mạnh của cái thị trường chung á các bạn nhớ là điều chỉnh rất mạnh của thị trường chung thì đầu tiên uh, chúng ta nhớ này nó có bốn giai đoạn giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D và giai đoạn E thông thường thì nếu chúng ta mua giai đoạn A giai đoạn B hoặc là giai đoạn C thì đa phần là chúng ta sẽ đợi rất là lâu và chúng ta không có lợi nhuận thậm chí là lúc lên lúc xuống chúng ta thấy rằng lúc chúng ta mua ở đây thì có lợi nhuận sau đó nó lại xuống hoặc là chúng ta mua ở đỉnh thì nó giảm rất mạnh thế làm sao để chúng ta biết rằng là uh, quá trình hình thành cổ phiếu nó ở giai đoạn nào nếu bạn không có một cái biểu đồ không có cái chỉ dẫn như này thì tôi tin chắc rằng là đến 90 phần trăm các nhà đầu tư bị thất bại bởi không biết là là vì sao cổ phiếu lại lên và phần lớn chúng ta biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư thất bại vì họ không có cái uh, biểu đồ chỉ hướng và đây chúng ta gọi là một mẫu hình trên thị trường nó có rất nhiều mẫu hình nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái mô hình đây là mô hình tạo đáy của một cổ phiếu các bạn nhớ nhá đây là mô hình tạo đáy của một cổ phiếu và cũng như là thị trường chung thì có lúc nó hình thành những mô hình này à, tuy nhiên thì chúng ta đang nghiên cứu tập trung vào một cổ phiếu vậy thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải hiểu như thế nào thì trong cái, cái biểu đồ này có lẽ là Dũng sẽ phân tích đơn giản để chúng ta nắm rõ được ở đây thì các bạn thấy là đầu tiên đó là gì ạ PS PS chúng ta hiểu nó là một quá trình giảm rất là mạnh ở phía trên tức là tiếp tục giảm rất là mạnh và nó xuất hiện PS này nó gọi là vùng hỗ trợ hỗ trợ nó là gì ạ tức là nó giảm ít đi ạ tức là cái quá trình hỗ trợ nó giảm ít đi và nó chúng ta thấy là cổ phiếu gần như không không giảm nữa và bắt đầu dừng khi mà cổ phiếu không giảm nó dừng thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các nhà đầu tư phần lớn các chuyên gia thậm chí là các báo chí thì đang có những thông tin rất là tích cực ở đoạn này Tuy nhiên thì sau cái vùng này thì nó bán tháo ra rất mạnh hay chúng ta gọi là quá bán SC tức là các bạn thấy là thị trường chung hay là cổ phiếu chúng ta nó giảm sàn liên tục và đây chính là cái lúc mà chúng ta hoảng loạn lúc mà chúng ta mệt mỏi nhất và đó chính là lúc mà không còn một ai trên thị trường có thể giữ được cổ phiếu trong đoạn này đây chính là cái quá trình mà big boy hay nhà tạo lập họ sẽ rũ bỏ và nếu chúng ta không biết được thì chúng ta biết rằng là phần lớn chúng ta đã bị thua lỗ ở đây và sau khi thua lỗ xong đúng không chúng ta bán hết xong thì cổ phiếu bắt đầu tăng rất là nhanh với khối lượng thấp và tăng rất là nhanh chứ rồi chúng ta thấy là tăng gần như là chúng ta thấy là đang sàn xong đó lại trần liên tục đây và chúng ta thấy là ở trên này thì có một số các nhà đầu tư có thể họ không bán nên đây nó sẽ có một cái vùng gì ạ kháng cự rất mạnh khi nó gặp cái vùng này bởi vì lúc này họ hoa vốn họ bán và lúc này chúng ta gọi là vùng kháng cự đầu tiên và sau kháng cự đầu tiên này cổ phiếu lại tiếp tục có những đợt test test nó là kiểm tra cung bởi vì ở trong cái vùng đáy này thì bạn biết rằng là dòng tiền sẽ được thu gom bởi các nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là big boy và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có thể là trong cái vùng này thì cũng một số các nhà đầu tư có thể hiểu biết một chút thì cũng có thể tham gia bắt đáy hoặc là tham gia mua ở đây nghĩ là cổ phiếu rẻ nhưng tuy nhiên thì sau quá trình test và nó lại tiếp tục kéo lên và test được cái quá trình test này nó thể kéo dài 3 đến 4 lần vậy test thì chúng ta hiểu đơn giản như là này, nếu cái quá trình test khối lượng lớn tức là chúng ta gọi là quá trình giảm tức là quay giảm lại cái vùng đáy này, này test mà khối lượng lớn thì có thể nó tiếp tục giảm tiếp và chúng ta lại tiếp tục thua lỗ nếu mà nó nhỏ thì có thể lại tiếp tục hồi phục và chúng ta cần phải so sánh cái khối lượng ở vùng uh, hỗ trợ này khối lượng lớn với khối lượng nhỏ và ờ, bình thường thì các bạn biết rằng là trong quá trình mà nghiên cứu thị trường chung hay là nghiên cứu về cổ phiếu thì Dũng thấy là đa phần khi mà cổ phiếu về đến cái gì ạ vùng hỗ trợ này thì ờ, với cái phương pháp phân tích kỹ thuật thông thường á, họ không quan tâm đến khối lượng nên có lúc thì họ thấy là gãy cái vùng hỗ trợ này họ yêu cầu bán ra hết nhưng nếu chúng ta hiểu rõ về VSA hiểu rõ về cái quy luật cung cầu thì chúng ta có thể so sánh giữa cái lượng cung ở cái vùng ờ, hỗ trợ này, này so với lượng cung ở đây nó mạnh hay yếu để chúng ta biết rằng nó hồi phục hay không thay vì chúng nó bán ra cái thì nó hồi phục ngay là chúng ta lại mất cổ phiếu à, tuy nhiên thì với cái việc mà đầu tư chuyên nghiệp thì không bao giờ người ta mua ở giai đoạn A giai đoạn B bởi vì giai đoạn này nó rung lắc rất là mạnh đặc biệt những ai mà chúng ta đầu tư phái sinh chúng ta thấy là giai đoạn này nó rung lắc và làm chúng ta gần như là mất hết cổ phiếu sau khi mà chúng ta sẽ rung lắc như này thì cái đầu tiên các big boy sẽ rũ một lần cuối cùng các bạn nhớ đây là mẫu hình uh, tạo đáy các bạn nhớ là đây là mô hình tạo, tạo đáy và rũ lần cuối cùng tức là chúng ta gọi là rũ qua tất cả những quá trình gọi là hỗ trợ đây là những vùng hỗ trợ trước đó chúng ta gọi là những hỗ trợ mạnh bạn biết là thường thì khi mà chúng ta thấy rằng cổ phiếu đã gãy cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta mong cầu là nó tiếp tục đi lên nhưng tuy nhiên tất cả cái mong cầu đó nó không đúng nữa mà nó bắt đầu giảm rất mạnh thì đây ở trong quá trình giảm uh, thì nó xuất hiện ba cái loại pin ở trong cái chương trình này thì uh, Dũng không chia sẻ hết không nói hết được tuy nhiên các bạn có hiểu đơn giản như này pin tức là một cái quá trình kéo lên ạ tức nó giảm gãy cái vùng này nó kéo lên cái loại kênh yếu nhất xấu nhất nó là nó giảm khối lượng lớn và nó gãy tất cả cái cây này với khối lượng lớn thì nó giảm tiếp theo và các bạn mua vào các bạn bắt đáy thì các bạn lại tiếp tục thua lỗ và các bạn không có cơ hội để lấy lại bởi vì đấy là một cái quá trình nguy hiểm nhất với cái việc mà chúng ta thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm thiếu trải nghiệm các bạn biết rằng là sau khi pin xong thì thường thì cổ phiếu sẽ kéo lên rất là mạnh đúng không kéo lên rất mạnh và trong quá trình kéo này nó không lên ngay và các bạn thấy là cái giai đoạn này này nó giống tất cả những giai đoạn khác nó không có gì khác nhau cả chỉ có những ai hiểu rõ về cái biểu đồ này hiểu rõ được cái quy luật vận động này thì chúng ta mới biết rằng là đây là giai đoạn cuối của một chu kỳ đây là giai đoạn C khi mà nó ping xong thì nó test lại tức là kiểm tra xem cung còn nhiều hay ít và sau khi test xong thì nó có sự xác nhận và những xác nhận này chúng ta có thể tham gia mua vào những phiên xác nhận này và cổ phiếu có thể lên đến 50 đến 100 phần trăm mà lên rất mạnh khi mà nó tích lũy qua rất dài như thế này đây là một cái biểu đồ quan trọng để giúp các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thậm chí là các nhà đầu tư tham gia rất lâu rồi nhưng không biết cái phương pháp này không biết cái hệ thống đầu tư này và hôm nay Dũng chia sẻ rất là kỹ để các bạn có thể hình dung được các bạn có thể quay trở lại nhé quay trở lại các bạn xem đi xem lại bởi vì tần số xem là cực kỳ quan trọng các bạn biết rằng nếu các bạn biết bạn, bạn lao động khoảng độ 10.000 giờ các bạn mới thành công nhưng nếu các bạn sử dụng cái tần số của bạn liên tục liên tục thì cái thời gian của bạn nó rút ngắn rất là nhanh bởi vì cái tăng năng suất lao động nó đến từ đến từ tần số theo một cái quy luật đó là Ờ, cái thuyết đó là tương đối hẹp đó, đó là chúng ta biết rằng là mọi thứ khi mà nó vận động liên tục liên tục thì cái thời gian nó sẽ giảm ngắn đi rất nhiều các bạn đấy là các bạn cần hiểu rõ được cái thời gian nó sẽ giảm ngắn đi rất nhiều và các bạn thấy là đây là một cái uh, biểu đồ cho chúng ta biết rằng là ở trong quá trình giảm này đây là quy trình hỗ trợ chúng ta đấy ạ thị trường đang hỗ trợ này sau nó giảm nó giảm giảm rất mạnh ba phiên giảm đây chúng ta là con quạ đúng không ba con quạ giảm những cái nến Maruguru rất là mạnh sau khi giảm như này thì chúng ta thấy rằng hoảng loạn và đây chính là lúc chúng ta bán hoảng loạn nhất và nếu trong VSA thì đây chúng ta gọi là SC hay chúng ta SO S6 tức là một cái phiên kéo tức là chúng ta gọi là cái phiên mà rút chân đây là cái nến một cái nến búa đúng không nếu gọi là nến búa thì trong quá trình phân tích về nến thì Dũng sẽ chia sẻ kỹ về cái này các bạn đón xem ở những phần cơ bản các bạn sẽ thấy rằng là những cái chiến lược phân tích cơ bản uh, kỹ thuật cơ bản của Dũng thì nó sẽ cho chúng ta biết là nến các, các biểu đồ khác các uh, hỗ trợ kháng cự như nào thì các bạn đón xem các thời trong thời gian tới thì sau khi mà các bạn thấy là nó tăng rất là mạnh đấy không ạ đây là quá trình hồi phục AR thấy chúng ta đơn giản đúng không ạ tức là quá trình này là quá trình hồi phục AR và sau hồi phục AR nó lại test ST đúng không ST test xong test xong nó có lên đúng không nó lại tiếp tục hồi và nó lại tiếp tục có bước đợt test tiếp thậm chí quá trình test này nó khối lượng tăng rất là mạnh đúng không giảm rất mạnh đây khối lượng đấy khối lượng giảm rất mạnh đây chúng ta thấy không khi mà khối lượng giảm mạnh thì chúng ta biết rằng là nó không thể lên được nếu nó có lên được thì nó cũng rất là rủi ro và sau khi mà chúng ta thấy là sau khi nó về cái vùng gì ạ đây là vùng hỗ trợ này thì nó lại tiếp tục đi lên và các bạn thấy là nếu các bạn sử dụng nến để quan tâm về nến thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng nó gặp nến búa thỉnh thoảng nó gặp nến gì ạ uh, đến <coughs> doji tất cả những cái cái điều đó chúng ta thấy là chúng ta không hiểu được cái cái cái cái vận động trong một cái những cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư dễ hay khó các bạn biết là từ trước đến nay nếu các bạn chưa thành công thì các bạn thấy rằng là đầu tư các bạn không thể thành công được không thể chiến thắng thị trường được nếu bạn không biết cái mẫu hình này và thực tế nó có rất nhiều mẫu hình các bạn cần phải học phải hiểu và đặc biệt là tần số lặp đi lặp lại liên tục liên tục để chúng ta nắm rõ được ờ, những cái cổ phiếu biểu đồ nó đang ở đâu vậy các bạn biết rằng là sau khi các bạn thấy nó đang vùng này rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ rũ thêm một lần nữa các bạn biết trước rồi không phải nói nữa đúng không ạ biết trước là kiểu gì nó cũng rũ rồi một lần nữa để nó gãy để nó rũ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây sau khi nó rũ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây thì cái việc đo lường quan trọng nhất các bạn nhé đó là các bạn đo lường về khối lượng ở đây này nó phải thấp hơn khối lượng ở những vùng này nếu khối lượng ở đây nó còn cao thì nó lại tiếp tục giảm tiếp và đây nó chỉ là cái test thôi nó không lên được nữa là nó không uh, lên nữa đúng không ạ nó không lên được nữa và các bạn thấy rằng là sau khi test thì nó xuất hiện một pin tức là nó hồi phục rất là mạnh sau khi hồi phục thì chúng ta thấy là nó có một cái quá trình test kiểm tra trước khi chúng ta xuất hiện một cái nến rất là dài hay là nến marukuru ở đây ở trong vết A người ta gọi là SOS hoặc là uh, ờ, một cái phiên tăng rất mạnh đây ạ đây là SOS thế thì cái việc một cái nến Maruguru nó nằm ở đây hay nó nằm ở đây hoặc nó nằm ở đoạn nào đúng không nó nằm ở đoạn nào thì chúng ta sẽ thấy được là nó mạnh hay là yếu chúng ta cần phải biết là cái nến đây nó phải nằm ở đâu nó nằm ở nếu cái nến này nó nằm ở đây nó không bị thua lỗ nó nằm ở đây nó thua lỗ mà nó phải nằm đúng vị trí của nó đấy là sự khác nhau giữa việc phân tích kỹ thuật thông thường và việc phân tích kỹ thuật mang tính chất là chúng là siêu đặc tất cả những người mà kiếm được lợi nhuận một vài trăm phần trăm hai ba trăm phần trăm như Mac Mini như là quick Off như là uh, Mark uh, à, Tensor tức là hoặc là Villamonel tất cả những nhà đầu tư gọi là những phù thủy chứng khoán họ cần phải hiểu những cái gì ạ à, cái hệ thống phương pháp này và thực tế đã chứng minh rằng là họ đã áp dụng hệ thống phương pháp đó là VSA hay là chúng ta thấy rằng là những chiến lược như vậy nhưng các mẫu hình đều là liên quan đến giá khối lượng và sau đó thì chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu bước vào tăng rất là mạnh đấy là cái lý do vì sao chúng ta cần phải hiểu rõ về nó các bạn thấy không ạ rất tuyệt vời ở Việt Nam thì sao ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy ở đây chúng ta biết rằng là trong quá trình nó cũng xuất hiện gì ạ à? quá trình hỗ trợ đầu tiên sau khi hỗ trợ đầu tiên thì chúng ta thấy điều gì đang diễn ra rất nhiều lần chúng ta cũng thấy nó, nó hỗ trợ xong hỗ trợ chúng ta tưởng là uh, nó sẽ tiếp tục đi lên bởi vì nó liên tục liên tục đi lên nhưng khối lượng không có và chúng ta nghĩ rằng là đây là một xu hướng tăng rất mạnh và tất cả các nạn nhân tức là chúng ta gọi là kiếm 3 năm đúng không một giờ là chúng ta đã đi hết toàn bộ lợi nhuận chúng ta bởi vì chúng ta không nắm rõ được cái cổ phiếu chúng ta nó vận động ra sao không hiểu rõ được chu kỳ của ta nó vận động ra sao không hiểu rõ được những cái biến động cái giai đoạn nào của thị trường nó vận động ra sao và chính vì vậy chúng ta bị thua lỗ và khi thua lỗ thì chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho rất nhiều thứ khác mà chúng ta lên báo chí chúng ta nghe những ai đó nói để uh, thực tế làm cho chúng ta cảm giác là giảm cái sự mệt mỏi nhưng thực tế chúng ta tiếp tục mệt mỏi tức là những cái điều đó nó tiếp tục hấp dẫn vào cuộc sống gia đình chúng ta khi nó tiếp tục hấp dẫn vào cuộc sống gia đình chúng ta bắt đầu chúng ta cãi nhau với vợ chồng chúng con cái tất cả những cuộc sống của chúng ta bị đà, bị gọi chúng ta là đảo đảo lộn lên khi mà chúng ta bị thua lỗ ở trong dự án này các bạn biết rằng là rất nhiều người khi mà thua lỗ này thì trong quá trình đầu tư rất nhiều gia đình thực sự là không hạnh phúc rất nhiều gia đình có thể ảnh hưởng đến gì ạ à, đến uh, cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến cảm xúc về sức khỏe rất nhiều thứ như vậy nên bạn không nắm rõ được dũng tin chắc rằng là chúng ta đã thấy rằng cái sự hoảng loạn đây, quá bán sự hoảng loạn rất là mạnh khi mà hoảng loạn như này thì chúng ta thấy là liên tục xuất hiện những cái con gì à, con ộp con cáo nó giảm làm cho thị trường sàn và đây chúng ta thấy là một cái phiên sàn rất là mạnh trong quá trình sàn hay chúng ta gọi là SC đây là một cái giảm rất mạnh khi mà nó giảm mạnh thì nó lại tiếp tục có những đợt hồi luôn mà chúng ta tiếc đúng không ạ sau khi tiếc hay là AR tự động và nó có quá trình test test lần một chưa được thì test lần hai sau khi test lần hai thì nó lại tiếp tục hồi phục và chúng ta thấy là như thế này chúng ta thấy là cứ tiếc ngày nào cũng tiếc đợt nào cũng tiếc và chúng ta cứ cầu nguyện thực sự để mong cho cổ phiếu chúng ta lên và sau khi cái cầu nguyện mong cho cổ phiếu lên thì nó lại xuất hiện một cái đợt giảm rất mạnh sàn như thế này giảm rất mạnh này và chúng ta lại tiếp tục hoảng loạn và nghĩ giai đoạn này nó cũng giống giai đoạn này chúng ta lại tiếp tục khóc bởi vì lần này chúng ta mong là có một ít vốn gỡ lại được rồi nhưng cuối cùng nó lại rũ của chúng ta hết đúng không sau khi rũ này chúng ta thấy là xuất hiện pin pin thì chúng ta sau pin chúng ta cần phải đợi test lại có tình quá trình test thì nó có thể xuất hiện trong đoạn này có thể nó cần phải test lại ở đây ạ à trong vết A này nếu những ai học về vết A thì chúng ta gọi là SOS6 đấy ba tức là test lại lần tiếp theo với khối lượng và giá giảm rất mạnh và các bạn chỉ có phép được mua trong cái giai đoạn hồi phục sau khi test được thôi ạ à. vậy khi mà chúng ta thấy là thị trường đạt đỉnh đúng không đạt đỉnh và nó giảm rất mạnh và để cho cái cổ phiếu chúng ta có thể đi lên được để kiếm được lợi nhuận thì cái thời gian để chúng ta mua cổ phiếu với cái dạng mẫu hình này rõ ràng là mất rất nhiều thời gian trước khi nó bước vào một đợt tăng rất là mạnh vậy khi nó bước vào tăng rất mạnh thì chúng ta thấy rằng là phần lớn mọi người vẫn đang hoảng loạn vẫn đang lo lắng vẫn đang mất tiền ở giai đoạn này và chúng ta không dám mua ở vùng này nữa bởi vì sao bởi vì trước đó chúng ta đang bị tổn thương bởi vì trước đó chúng ta đang bị mất hết tài sản bởi vì trước đó chúng ta không còn à, hàng còn tiền nữa để đầu tư nên khi mà thị trường bắt đầu tăng là chúng ta lại tiếp tục diện tích có tiền vào để chúng ta mua tích có tiền vào để chúng ta tham gia vào thị trường và chúng ta cũng đã thấy tất cả mọi thứ nó cũng diễn ra tương tự như vậy quá trình bán hoảng loạn đúng không đây quá trình bán hoảng loạn với cái việc mà hoảng loạn này thì nó lại test đúng không chúng ta thấy có quá trình test test sau khi test nó lại lên nó lại test tiếp ạ à. và chúng ta thấy rằng rất nhiều cái lần test nhưng quan trọng là chúng ta cần phải xuất hiện pin nếu cái quá trình này là pin chẳng thế mà nó không có xác nhận thì chúng ta cũng không thể mua được và nó tiếp tục giảm giảm đến khi nào nó xuất hiện một cái pin tiếp theo tức là pin là kéo lên giảm xong lại kéo lên à, lên khối lượng rất mạnh hay chúng ta gọi những cái nến búa hay là nến à, doji tất cả những điều đó thì thực ra chúng ta không thể biết được là nó có lên hay không trừ khi sau test các bạn nhớ trừ khi sau test những cái test này chúng ta gọi là những cái nến gì ạ nếu chúng ta hiểu rõ là những cái nến doji những cái nến doji hoặc là chúng ta thấy là trong cái nến doji này khối lượng thấp các bạn nhớ này nên cả một cái cục quan của chúng ta quan tâm là cả một cái cái vùng như này thì chúng ta cần phải là nó gồm những cái gì ạ cái quá trình xác nhận hay là cái nến búa nến gì ạ à? doji xuất hiện đây và cần phải những cái nến test lại sau khi test lại ok và chúng ta cần cái sự xác nhận để cổ phiếu chúng ta mới lên được nhưng ở đây nó cần một cái lưu ý đó là khối lượng các bạn lưu ý khối lượng các bạn thiếu khối lượng là các bạn thiếu về phần gì à? nhân tức là bên trong cổ phiếu có lên được hay không nó phải nhân bên trong cái cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây này nó là cái quả tức là chúng ta nhìn thấy là nó rất là đẹp một cái nến rất là đẹp nến maru marukru đúng không ạ đẹp mua xong thì cuối cùng chúng ta lại ngã và bị thua lỗ sấp mặt bởi vì theo dõi nến maru marukru rất nhiều cái nến Maruru màu xanh rất là đẹp chúng ta bán ra cổ phiếu giảm rất mạnh nên cái gì ạ cái vẻ đẹp bên ngoài của nó mà nó không có nhân bên trong khối lượng thì chúng ta thấy là cái sự thất bại nó sẽ rất là khủng khiếp với các nhà đầu tư chúng ta à, ờ, giúp biết rằng là sẽ có hai cái trường phái có thể một số các bạn đầu tư giá trị hoặc một số các bạn cũng đang theo dõi video này thì thông thường thì với những ai mà đã theo dõi những video này ờ, thì thực sự nó không phải là do Dũng chia sẻ nó có tuyệt hay không đẹp không tuyệt mà nó liên quan đến gì ạ cái tâm thức của bạn có chấp nhận một cái phân tích kỹ thuật này bạn đã trong tiềm thức của bạn trong cái mong muốn của bạn có mong muốn đi tìm kiếm một cái hệ thống phương pháp đầu tư nó phù hợp với tính cách còn bạn người của bạn hay không nên chính vì vậy thì có rất nhiều người xem những video của Dũng thì họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng tuy nhiên thì có những người người ta cũng cũng xem nhưng họ không ứng dụng bởi vì họ không tin và không hiểu tin thì họ làm sao họ không có tiền thậm chí họ bị thua lỗ thậm chí là họ có những cái uh, comment nó không được tích cực à, thức đó là điều, điều bình thường thôi bởi vì cái tư tưởng cái bộ lọc của họ đó đang là những cái tư tưởng khác tư duy khác và bạn biết rằng là trong đầu tư thì nó có rất nhiều mẫu hình chứ không phải là một mẫu hình nên bạn áp dụng bạn đấy nó không đúng thì bạn sẽ đổ lỗi cho rất nhiều thứ ở đây đúng không đây là những cái mẫu hình uh, Dũng chia sẻ tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều các mẫu hình để bạn có thể áp dụng vào chứ không phải là bạn cứ đưa toàn bộ những cổ phiếu vào đúng cái mẫu hình thì bạn có thể áp dụng được ngay bạn có thể thành công ngay thì uh, trước khi mà chúng ta uh, ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn ngắn vừa rồi thì các bạn thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là nó cũng đã có những cái cổ phiếu tương tự như vậy ở cái đoạn này chúng ta thấy là một cái quá trình gì ạ quá trình rất là là đây là một quá trình đấy ạ đây là à, đây là SC đúng không ạ sau khi SC xong thì đây là một cái vùng AR và nó lại có quá trình test đây chúng ta nhỉ test rất là mạnh đấy à quá trình test này thậm chí là thêm một cái test này cái vùng này thì thực sự là khối lượng rất nhỏ đúng không số lượng nhỏ những cái quá trình test thứ nhất test thứ hai và đặc biệt là chúng ta thấy là cái quá trình test cuối cùng ở đây đây chúng ta thấy gãy này gãy toàn bộ cái cái cái cái vùng uh, hỗ trợ ở này và đây chính là xuất hiện pin sau khi xuất hiện pin thì chúng ta cũng thấy là không thể mua lại được và chúng ta phải đợi sau quá trình xác nhận thì chúng ta mới mua đây là cái quá trình mua đầu tiên và sau cái quá trình mua đầu tiên thì các bạn thấy là nó lại tiếp tục test lần hai và đây mới là cái quá trình mua tiếp theo của chúng ta và cái quá trình này chúng ta thấy là một cái giai đoạn giai đoạn cuối của giai đoạn E giai đoạn C giai đoạn C đây là giai đoạn C là cái giai đoạn cuối trước khi mà cổ phiếu của chúng ta tăng rất mạnh đúng không tăng rất mạnh ở giai đoạn cuối nên chúng ta mua ở đây chúng ta mua ở vùng trước này thì rõ ràng độ rủi ro của chúng ta rất cao Ờ, chúng ta biết rằng có rất nhiều người tham gia vùng này chúng ta bị thua lỗ và chúng ta thấy là cái thua lỗ triền miên khi mà quá trình giảm rất là mạnh nhưng tuy nhiên thì khi nó tạo đáy thì nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và chúng ta không biết ở đâu là đáy chúng ta mua ở trước mua sau thì ở đây các bạn thấy là các bạn về theo dõi lại cái video này bạn theo dõi xem đi xem lại video này bạn cho bạn xem là cái đoạn này là gì ạ đây là cái đoạn SC đúng không ạ đoạn SC rất là này là đoạn AR và quá trình test trong quá trình test thì nó có rất nhiều test và quan trọng nhất là cái quá trình ping là quá trình gãy bỏ toàn bộ những cái vùng SC này đây là vùng SC vùng test 1 này và thậm chí là chúng ta đây cái này là nó bị nhiễu thôi thực ra là nó không không không như thế này đâu ạ và cái quá trình ping là quá trình rũ bỏ khi mà rũ bỏ khối lượng thấp và không ai bán ra nữa thì chúng ta đợi quá trình test tức là kiểm tra khối lượng biến động nhỏ và đây là một SOS là một phiên khối lượng lớn giá tăng mạnh đấy là khối lượng lớn và giá tăng mạnh hay chúng ta gọi là phiên Maruro nến Maruro và sau khi tăng mạnh thì chúng ta thấy là nó gặp những cái đỉnh này nó test lại một lần nữa kiểm tra là nữa hay là chúng ta là nó giảm và nó tạo ra những nến đến à, nến Ờ, doji chẳng hạn thế thì chúng ta thấy xuất hiện một cái nến Marukuru lớn khối lượng lớn thì lúc này chúng ta mua vào an toàn đúng không ạ rõ ràng chúng ta mua ở những cái thời điểm này cực kỳ an toàn cổ phiếu chạy tăng tốc luôn không phải đợi thời gian không phải uh, đợi quá nhiều và chúng ta thấy rằng là thực sự khi mà tham gia đây một một là chúng ta mệt mỏi hai là chúng ta thấy được rủi ro cao nhưng khi mà chúng ta tham gia ở vùng cao hơn khi mà đã rũ toàn bỏ các nhiều đầu tư nhỏ lẻ rồi khi mà chúng ta biết vào cổ phiếu đã bước vào sóng rồi thì rõ ràng đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng nó thiếu cái yếu tố về mẫu hình thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro một cổ phiếu thứ hai các bạn thấy là nó cũng diễn ra trong đợt vừa rồi đó là cổ phiếu gì SHB chúng ta cũng thấy là quá trình giảm đây đây là một cái quá trình đây là SC sau SC nó hồi nhưng mà nó có quá trình test quan trọng các bạn biết là dù nó hồi hay quá trình test thì nó có lên trang trang nữa thì cái quá trình này nó vẫn chưa thể lên ngay được thông thường nó chưa lên ngay được và các bạn cần phải lọc xem là những cái cổ phiếu nào nó chuẩn gãy cái vùng gì à, hỗ trợ với khối lượng thấp các bạn nhớ là những cái cổ phiếu nào nó bị gãy khối, vùng hỗ trợ khối lượng thấp đây là những cái yếu tố đầu tiên và sau đó thì có thể chúng ta thấy là cái pin nó có một cái loại thứ hai là gãy vùng hỗ trợ biên độ nhỏ khối lượng thấp nó cũng là một loại pin tức là cái lượng cung bán ra khi mà nó bị gãy này nó là cạn kiệt rồi quan trọng là sau khi cạn kiệt xong rồi chúng ta thấy là nó đã có một cái phiên đầu tiên chúng ta gọi là viên SOS xác nhận một số trường hợp chúng ta có thể mua ở đây chúng ta có thể mua ở đây một phần khoảng độ 10 đến 15 phần trăm sau đó chúng ta đợi những cái quá trình xác nhận ở đây xác nhận nó chưa đủ chúng ta không mua và chúng ta lại thấy quá trình test ở đây và đây chính là cái điểm xác nhận chúng ta mua nên việc lựa chọn cổ phiếu chúng ta cần phải hiểu rõ được nó đang ở đoạn nào trên thị trường nó đang ở đoạn nào trên thị trường nên ở đây chúng ta tổng kết ở trong cái trường hợp này chúng ta một là chúng ta cần phải nắm rõ được cái mẫu hình mà chúng ta chia sẻ cổ phiếu đang ở đoạn nào để chúng ta thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải lọc à, chẳng hạn như chúng ta phải lọc lọc như này chúng ta cách lọc thông thường là chúng ta lên uh, cổ phiếu chúng ta lọc đấy ạ đây chúng ta giả sử như ở đây dũng đang lọc đấy ạ thì những cái cổ phiếu như này nó không thể thể vào dạng cái mô hình đó được tại vì mô hình kia nó tạo đáy thì đây là quá trình lọc các bạn hiểu đây là quá trình lọc và đây cũng là một dạng như vậy đây là quá trình lọc này đây các bạn nhìn này đây là quá trình trong quá trình này đây chúng ta gọi là pin đã bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ pin và đây mới là cái điểm mua các bạn nhớ đây mới là điểm mua chứ không phải mua trước đây bởi vì sau khi xuất hiện pin này nó không có quá trình test không quá trình test thì chúng ta không thể mua được và đây là điểm mua điểm mua thứ hai thì chúng ta có thể đây là điểm mua tiếp theo đây là cái điểm mua và điểm mua thứ ba đây là điểm mua thứ ba bởi vì lúc này nó mới bước vào giai đoạn C giai đoạn tăng tốc giai đoạn chạy các bạn hiểu nó là cái đoạn tăng tốc đoạn chạy chứ không phải là chúng ta cứ lọc chúng ta cứ mua theo cái cảm tính là dẫn đến chúng ta bị thua lỗ dẫn đến là chúng ta mua trước chúng ta uh, không có lợi nhuận hoặc là chúng ta bị om vốn chi phí cơ hội là một yếu tố quan trọng nên khi mà các bạn đầu tư thì các bạn cần là nắm rõ và đây cũng là một trong những cái biểu đồ trong hệ thống đầu tư tăng trưởng và các bạn biết rằng là nếu thực sự chúng ta đầu tư chúng ta kết hợp giữa hai trường phái đó là những cái cổ phiếu có tính chất tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu về sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới tất cả những yếu tố đó thì chúng ta sẽ được theo dõi trong thời gian tới bởi vì mỗi một chương trình này Dũng chỉ chia sẻ được một phần nhất là định thôi nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta theo dõi kiến thức ở đây chúng ta không thể uh, có hết kiến thức trong một buổi và những cái kiến thức này Dũng muốn chia sẻ ờ, cho những ai mong muốn thay đổi tư duy đầu tư thay đổi phương pháp đầu tư để có thể kiếm được 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận một đều đặn một năm một cách bền vững và thậm chí là nếu những ai mà thực sự chăm chỉ thực sự khát khao thì Dũng có thể tin chắc rằng chúng ta có thể kiếm được à, hai ba trăm phần trăm bởi vì Dũng đã có những người bạn những học viên của Dũng đã kiếm được lợi nhuận ở ờ, trên một nghìn phần trăm năm 2017 và Dũng tin chắc rằng là ở trong đoạn này cũng đã có rất nhiều các anh chị em các à, học viên tham gia chương trình của Dũng cũng đạt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 đã đón xem theo dõi cái video này của Dũng trong cái buổi tối hôm nay xin cảm ơn rất nhiều